Chào mừng các bạn đến với channel của mình Tiền sinh Vlog Video ngày hôm nay mình chia sẻ về một chủ đề đó là Kiếm tiền miễn phí từ các dự án đầu tư Mình đảm bảo đây chắc chắn có thể là lần đầu tiên bạn nghe đến một cái thuật ngữ hay là một cái cụm từ là kiếm tiền miễn phí từ các dự án đầu tư Hiện nay trên thị trường Ở đây mình đang nói đến thị trường kiếm tiền online Thì đang có hàng trăm đến hàng nghìn dự án đầu tư thuộc đủ mọi lĩnh vực, đủ mọi loại loại hình hầu như là trong một cái uh, trong cái một cái trong một cái mảng nào kiếm tiền online tiếp viên liên kết nè đầu tư tài chính nè thậm chí là làm nhiệm vụ kiếm tiền hay là tiền điện tử đều có xuất hiện những dự án đầu tư hoặc là những dự án kiếm tiền miễn phí còn cái việc mà kiếm tiền miễn phí từ những dự án đầu tư là sao hiểu nôm na đơn giản như thế này nè à, những người mà họ à, làm những dự án đầu tư đó họ bận quá họ, họ hoặc là họ muốn à, thúc đẩy doanh số về gia tăng thu nhập gia tăng lợi nhuận à, thì họ sẽ tuyển những cộng tác viên giúp họ đăng bài giúp họ tìm kiếm khách hàng cho những dự họ đang triển khai và bạn sẽ nhận được một lượng phần trăm hoa hồng nào đó nhưng mình nghĩ tối ưu và tốt nhất hoặc là à, ăn chia sòng phẳng nhất là 50 phần trăm điều này hiện nay cũng đang áp dụng ví dụ hiện nay à, trong mảng tiếp thị liên kết khoa học á, thì à, nổi tiếng nhất và gọi là đang phát triển rầm rộ và cũng như là ba cái thương hiệu đến từ nước ngoài khá là nổi tiếng và khá là đang đang phát triển ở thị trường Việt Nam khá tốt đó là Future Việt Nam khóa học về tiếng Anh online Edu Network Global khóa học về tư duy marketing và uh, à, Jet Clouding khóa học về uh, doanh nghiệp trên internet gì đấy thì đó là ba cái thương hiệu khóa học mình uh, thì đang uh, uh, triển khai Future Việt Nam về Network Global vì thế thì mình cũng tuyển cũng lập được một cái team trợ lý những bạn đang làm uh, uh, để triển khai cho mình hai dự án đó và anh chỉ 50 phần trăm hoa hồng ngoài ra trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì cũng có cái việc kiếm tiền miễn phí từ những dự án đầu tư đó là các bạn làm EB thường á một số sẽ làm EB và trader luôn và một số họ chỉ làm thuần EB hoặc một số họ làm thuần trader uh, trader thì uh, đó là một từ tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt đó là nhà du dịch còn EP thì à, mình cũng không có tìm hiểu kỹ lắm cái từ tiếng Anh thì cái tiếng Việt là gì nhưng đã, đã, đã nhưng mình à, à mình hiểu một cái đơn giản đó là giới thiệu trader đơn giản là như vậy thì EP đó sẽ được một phần trăm hoặc một số tiền nào đó từ tổng khối lượng giao dịch uh, của trader mình giới thiệu và đôi khi là được hưởng khá là nhiều affiliate mà hưởng khá là nhiều tầng à, hiện nay thì trong cái trader thì nó có phân loại thành forex và bo thì hai cái đó mình cũng đang làm eb luôn còn một số mảng khác nữa thí dụ như đầu tư về tiền điện tử đầu tư về các dự án công nghệ blockchain hay đầu tư về cổ phiếu hoặc là một số dự án tương tự khác thì hoàn toàn các bạn đều cột đều có thể kiếm tiền được từ những dự đó không cần đầu tư có rất là nhiều người mình nghĩ là chỉ chỉ riêng mình nhưng mà mình nghĩ uh, một một số người họ làm future hoặc là họ làm những dự tương tự như vậy hoặc là họ làm những dự đầu tư thì họ cũng tuyển cộng tác viên nhưng á có một cái vấn đề khúc mắc ở đây á, đó là bản thân bạn không đầu tư vào dự án đó thì bạn khó có thể nào mà tâm huyết làm việc một cách tích cực là một cách làm việc một cách nhiệt tình làm việc một cách điên cuồng đăng bài thường xuyên và điều đặn và trong tâm trí và cũng như là luôn luôn muốn chia sẻ dự án đó đến cho tất cả mọi người thì thường á dù là bất cứ dự án nào đầu tư miễn phí thì cái việc làm duy nhất mà những người đang làm MMO họ đang làm mỗi ngày đó là comment dạo và đăng bài còn một số người mà họ trực tiếp họ triển khai họ làm dáng đó một cách thật sự là tâm huyết thì họ còn kèm theo việc nhắn tin chia sẻ cho những mối quan hệ thân quen của mình còn các bạn chỉ đơn đơn đơn đơn đơn thuần là cộng tác thôi thì cũng không cần tới mức là phải chia sẻ cho người thân thân quen và thực tế nếu mà bạn uh, có có một tí, có một ít mối quan hệ tiềm năng hoặc là các bạn biết những người nào người quen của mình mà có nhu cầu kiếm tiền thì các bạn cũng, cũng có thể giới thiệu mình cũng đã trải nghiệm qua hoặc là mình cũng đã đã, đã, đã tuyển những cái bạn làm như vậy nhưng mà mình thấy một một cái khuyết điểm là bản thân bạn không đầu tư vào dự đó bạn khó có thể nào mà làm nó một cách tâm huyết 100% phần trăm cũng có đăng bài đó ừ tuyển anh đó kêu đăng bài thì đăng bài được khoảng dăm ba ngày thôi chứ khó mà có thể nào tâm huyết khó có thể nào mà làm việc một cách tích cực và nhiệt tình vì thế nên mình khuyên những bạn mà đã xem video này hoặc là muốn kiếm tiền miễn phí từ những dự đầu tư á, thì các bạn hãy chọn cho mình một hoặc hai dự ví dụ cái mảng về tín hiệu nâng cấp khoa học là một hoặc trong hai dự án của trường Việt Nam Edu rồi, một, rồi trong cái mảng ờ, đầu tư tài chính chọn một trong mảng bio hoặc forex mình sẽ cung cấp hết cho các bạn thông tin dự và thậm chí là mẫu bài đăng luôn cung cấp từ A đến Z như vậy mà cũng không làm việc nữa thì các bạn hãy hình thành hoặc là không phải hình thành nữa mà các bạn là mặc định cho mình là đang làm dự án đó mình đã bỏ tiền ra và mình hãy làm một cách thật sự nhiệt huyết là một cách thật sự nhiệt tình và tích cực chứ các bạn làm giống như làm chơi chơi làm cho có làm đối phó vậy thôi thì cũng không có ra kết quả gì bởi vì bản thân những cái dự án này tỷ lệ chuyển đổi khá thấp vì thế nên chúng ta phải tăng cao cái mức độ tiếp cận mức độ chia sẻ phải comment thật nhiều hoặc phải đăng bài thật nhiều và thường xuyên thì một tháng á mới ít ra được khoảng vài người tham gia nhưng mà những giá miễn phí á, vài người tham gia các bạn cùng lắm kiếm vài chục nghìn hoặc là cao lắm ờ, dữ lắm thì cũng lên tới được khoảng trăm nghìn nhưng với những dáng đầu tư này thì đôi khi chỉ một người tham gia thôi đã là vài trăm nghìn hoặc vài triệu gặp ngay những sắc những người gọi là tiềm năng hoặc những nhà đầu tư lớn thì có thể cho hoa hồng các bạn lên tới hàng chục triệu cái này là bình thường vì thế nên các bạn phải kiên trì nghiêm túc siêng năng tâm huyết và tưởng tượng mình đang làm dáng đó mình đang cần phải có một nguồn thu nhập từ dáng đó vì thế nên các bạn hãy thật sự nghiêm túc thì hiện nay á, mình đang thành lập những đội nhóm đang phát triển những cái dáng như vậy còn nhiều dáng khác nữa thì các bạn cứ từ từ nghiên cứu thì đây là một cái video mà mình muốn chia sẻ với mọi người về một cái cơ hội kiếm tiền như vậy và tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau